và mình chia sẻ cho em từ hôm mùng 4 tháng 10 này đó thì chúng ta cũng ăn được con nô khung là con 36 ngày đầu tiên phải không ạ thì ờ, về đường cầu đề nuôi tuần của chúng ta thì chúng ta chỉ còn mỗi cái chạm 6 này thôi thế anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình lại lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và một cái chạm mới để chúng ta nuôi anh em nào mới vào thì chúng ta nuôi cái chạm mới còn đâu anh em nào mà đang nuôi cái chạm 6 này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 thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình sẽ giới thiệu qua về phần Zalo của chúng ta. Ở trên Zalo của chúng ta thì uh, vẫn chiến thắng anh em nhé. Ngày hôm nay thì ở trên Zalo của chúng ta thì quá là rực rỡ rồi. Ngày hôm nay thì bắt cho em là bạch thủ lô 46 và 64 và xiên 2 với lại con 29. Gian đề của chúng ta thì rất chi là tiếc không phải là con 84 mà nó lại là 83 cơ. Gian đề của chúng ta thì không ăn được. Nhưng ở ngày hôm nay thì chúng ta rực rỡ về cái đường cầu uh, lô này và xiên hai anh em nhé anh em nào mà thiện chí muốn trực tiếp giao lưu với lại thần tốc vào bờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu phí trước là 500k theo mãi mãi anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé Zalo thì ờ, mình viết ở trên cái màn hình đây chỉ có 500k theo mãi mãi thôi ngày hôm nay thì uh, luật ra là cũng rất chi là vui cặp 4664 của chúng ta này ở giải nhất một con này ở giải 7 này và ở giải 3 ghép xiên với 29 29 của chúng ta đầu giải 5 thì chúng ta ăn được cả lô ăn được cả xiên anh em nhé quá là vui mừng chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta anh em nào mà được ăn thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé rồi ok thì anh em để ý luôn ở đây cho mình trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta ngày thứ tư thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này ở giải nhất chúng ta kết hợp với lại giải 5 cho mình chúng ta ghép con số thứ ba ở giải nhất ghép xuống 4 con bộ số thứ tư ở giải 5 này thì chúng ta có đề lui tuần thứ tư là chạm 4 ghép lần lượt của chúng ta thì có 414 này 434 và 484 ở đây của chúng ta thì uh, có hai con 3 3 bóng 8 thì chúng ta có 484 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số thôi để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên đề về 43 thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn thẳng con 43 này trong cái gian 6 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần bốn tám nữa này thì chúng ta cũng ăn được con 48 thứ tư ngày 14 tháng 9 này của chúng ta thì có đề chạm 1 Chạm 1 của chúng ta thì có 101 này 1166 121 và 131 Con 11 này đi cặp cùng con 66 anh em nhé Chúng ta có 8 số để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 14 tháng 9 này Ngày đầu không ăn Ngày thứ hai thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này anh em nhé Ăn được cái chạm 1 Tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 21 thì chúng ta đã ăn được con đề 21 này và ăn chạm một này luôn phải không ạ tiếp tục khi xong thì lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 21 tháng 9 này của chúng ta thì có đề chạm 6 chạm 6 ghép lần lượt của chúng ta thì có 626 này 636 646 676 Đường cầu này của chúng ta thì có 8 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 21 tháng 9 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai để về 36 thì chúng ta ăn chạm 6 và ăn thẳng con 36 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư đề về 46 thì chúng ta ăn được chạm 6 và ăn luôn con 46 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có đề chạm 9 Ghép lần lượt của chúng ta thì có 919 này 939 969 và 9944 Để chúng ta lôi tuần Thứ tư ngày 28 tháng 9 này Ngày đầu tiên đề về 29 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này luôn Tiếp tục khiên xong Lại đợi thứ tư thứ bảy này đề về 19 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn thẳng con 19 này trong cái dàn tam số thì à, nếu mà cái cách của mình chia sẻ mà chúng ta đánh về cái chạm ấy thì đa phần là một tuần của chúng ta thì ăn ít nhất là một lần đến hai lần anh em nhé thì chúng ta cũng có thể là tham khảo về cái chạm của mình thứ hai đề về 69 thì chúng ta ăn được chạm 9 và 69 tiếp nó đều đều ăn hai lần trên một tuần anh em ạ đây 59 nữa đây này thì cái tuần này của chúng ta thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 thì chúng ta có để chạm không anh em nhé chạm không chạm không của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 020 này 050 này 070 và 090 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số để cho anh em uh, chúng ta lui tuần đến thứ tư tuần sau anh em nhé đó chạm không đủ của chúng ta là 19 số tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ viết nó rõ hơn về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình nô khung của chúng ta này ở giày 3 này hai con đầu tiên bộ số thứ nhất và bộ số thứ tư anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày của chúng ta chơi thứ 5 này thứ 6 này thứ 7 cặp 1221 thì mình sẽ test cho anh em thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này ngày thứ năm thì chúng ta đã ăn được con 12 này luôn anh em nhé ăn được con 12 này ngày đầu tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần Thứ tư ngày 14 tháng 9 của chúng ta thì lại tiếp tục 1221 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 21 21 của chúng ta về hai nháy anh em nhé hai nháy liền tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 21 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô 5115 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 51 này anh em nhé 51 của chúng ta về giải 5 này đó ăn rất chi là sớm luôn anh em ạ khi ăn xong lại đợi thứ tư hàng tuần Thứ tư ngày 28 tháng 9 của chúng ta thì có cặp 343 này để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 34 này đó thì theo cái đường cầu này của mình test thì nó không nhảy lên ngày thứ hai thì anh em cũng có thể là test lại cho mình vào được cái cặp ngày hôm nay hay không thì đấy là hội đồng dục số nó quay anh em nhé thì mình thấy nó khá là đẹp nên là anh em cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được Thứ tư tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 7887 anh em nhé 787 Đó 787 Để chúng ta lui thứ năm thứ sáu thứ bảy Anh em trùng cầu kê cầu anh em vào tiền Không thì chúng ta tham khảo thôi anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung và đề lôi tuần thì cái đề thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm không thì chúng ta đang có chạm không và chạm 6 thì anh em có thể lui hai cái chạm này cho mình chạm không này anh em nào mới vào thì chúng ta có thể là lui được anh em nhé đang chạy ăn rất chi là thông anh em có thể là lôi xuống khoảng tầm 6 7 tuần chúng ta test lại cho mình. Về cái đường cầu lô khung này của chúng ta cặp 7887 này thì nó thật nói thật với anh em là cái đường cầu lô khung của mình bắt cho anh em khoảng tầm hơn chục ngày hôm nay rồi đều ăn thông anh em nhé. Nên là anh em cân đối vào tiền làm sao mà chúng ta đánh chúng ta không bị lỗ sau bao nhiêu ngày chúng ta ăn thông và chúng ta cân đối vốn bởi vì không có đường cầu nào là chắc chắn 100% cả anh em ạ đấy thì mình chỉ khuyên anh em là đến cái mức độ như vậy thôi bởi vì là trên kênh của chúng ta thì à, anh em có đánh được tiền hay mất tiền thì mình cũng chả mất gì anh em nhé anh em cũng trả cho mình cái gì nên là anh em làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được mình chỉ yêu cầu là mọi người đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thôi đấy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 bạch thủ lô này xiên 2 này đặc biệt 10 số đánh ngay anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn vào để làm việc trực tiếp với mình hoặc chúng ta anh em thích nuôi thì mình sẽ chốt để cho anh em nuôi anh em nhé đó thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em chúng ta nuôi cái chạm và cái lô khung 3 ngày của chúng ta thì rực rỡ và thành công đừng tiếp một like đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số gần nhất